à, sau đây tôi sẽ hướng dẫn ta à, cái à, cách cốt cái phần mềm nhỏ đóng vai trò là con virus keylogger tại sao tại sao ta lại viết phần mềm về keylogger bởi vì ta phải biết cách biết cách cách thức hoạt động của cái à, con à, keylogger ta có những cái biện pháp phòng tránh và đảm bảo cái an toàn trong cái dữ liệu cá nhân cũng như là cái máy tính của bạn thế thì um, con keylogger con keylogger nó là cái gì Con virus keylogger về bản chất nó là một cái chương trình cái chương trình này này nó sẽ thâm nhập vào cái máy tính à, của cá nhân của tổ chức và cái con này nó có con keylogger này có khả năng là nó ghi lại toàn bộ cái thao tác cái thao tác mà người sử dụng đã tương tác với bàn phím nó ghi lại nó ghi lại để làm gì Đấy, nó ghi lại là vào cái một tập tin và thậm chí tất cả cái thao tác ghi lại đấy nó sẽ gửi đến email của một người nào đó nó rất nguy hiểm cái chỗ đấy như vậy là nếu như có con này mà thâm nhập cái con virus killer này mà thâm nhập vào máy tính của ta thì cái việc mà mật khẩu cá nhân Facebook này Zalo và thậm chí tài khoản ngân hàng nếu như liên quan mà ta sử dụng trên máy tính thì cái con virus killer này nó sẽ lấy được tuy nhiên tuy nhiên nhé những cái dạng mà phần mềm mà bảo mật hai lớp ấy tức là có liên quan đến việc xác nhận xác nhận cái ờ, số điện thoại ấy, thì con con virus này là thực hiện là không hiệu quả đấy do đó tất cả những cái tài khoản của cá nhân ta nên bật lên bảo mật hai lớp ta sử dụng bảo mật hai lớp nha kể cả ví dụ mail này rồi là facebook hay là zalo rồi là, à, tài khoản à, ngân hàng ta nên sử dụng bảo mật hai lớp hoặc bảo mật à, vân tay Đấy, thì cũng là yên tâm thế thì à, à, cái cách thức mà cái con này nó sẽ vào máy như thế nào thì đại đa số cái con keylogger này sẽ được cài trộn Đấy, nó cài trộn vào vào máy như vậy là nếu như mà cái máy tính cá nhân mà ta trao cho một cái người mà thực sự không tin tưởng thì cũng rất là nguy hiểm người ta sẽ cài rất là nhanh thôi thì tất cả thao tác của bạn sẽ được lưu lại tất cả những cái gì mà bạn thao tác ở trên máy tính nó sẽ truyền cho người đó Đấy, nó nguy hiểm như thế do đó là cũng ở cái chỗ này này thì cũng uh, thực ra nếu về cái máy tính cá nhân thì ta cũng hạn chế cái việc cho người khác mượn và cũng hạn chế ta không đi mượn không động vào máy tính cá nhân của người khác thế thì à, ở đây tôi cũng đã làm một cái con à, virus keylogger với cái mục đích ở đây không phải là sử dụng cái con này để đi lấy trộm thông tin à, cá nhân lấy trộm cái tài khoản mật khẩu mà cái mục đích là ta viết ra để ta thấy rằng là à, cái nó nguy hiểm như thế và ta phải có những cái biện pháp phòng tránh cho nó phù hợp cái ngôn ngữ ở đây tôi sử dụng là ngôn ngữ lập trình Python thì con ngôn ngữ này cũng rất là dễ hiểu và cái thư viện thực cái thư viện mà tôi sử dụng là input input thì cái thư viện này là cái thư viện mở rộng nó không nằm trong cái ngôn ngữ ờ, Python do đó khi thực hiện đưa cái thư viện vào thì ta phải sử dụng câu lệnh là pip install pinaput ngay lập tức là cái thư viện này sẽ được cài vào cái ngôn ngữ Python và cái phần mềm mà để soạn thảo tôi viết code ấy, thì tôi hay sử dụng phần mềm sub checkline supply check thì ờ, để viết các đoạn code thì cái phần mềm này nó rất là hay nó, nó, nó cái màu phông các đoạn cốt ờ, sử dụng tab rồi vân vân cái này rất là hay ta có thể là ờ, dễ dàng quan sát những cái đoạn cốt bắt ờ, lỗi thế thì đấy là trên lý thuyết cũng bây giờ tôi đã viết cái con keylogger rồi bây giờ tôi mở ra để ta xem đây tôi để trong một cái thư mục à, chân tôi để là keylogger đây cái chương trình của tôi đây cái chương trình keylogger tôi mở lên tôi sửa phần mềm shop live check này, đây cái con uh, virus uh, thực ra viết con virus ở đây là chưa hoàn toàn là tinh chỉnh Đấy. nhưng mà gần như cũng là đã hoàn thiện rồi đây thì đầu tiên đây là chính là ta sướng cái thư viện uh, pin và tôi định nghĩa một cái hàm à, lắng nghe định nghĩa một cái hàm Đấy, thì cái hàm này cái hàm này này nó sẽ khi bấm một cái phím ở trên bàn phím khi bấm bất cứ một cái gì trên bàn phím Đấy, thì nó sẽ gì và nó sẽ bởi vì khi bấm một cái phím trên bàn phím ấy, thì nó sẽ có hai dấu phẩy bên ngoài đây tôi sẽ thực hiện thao tác để ta quan sát khi tôi chạy cái file à, keylogger này anh em tôi sẽ chạy câu lệnh là comment xem xem đi tôi để ở thư mục là tôi để ở thư mục Python Keylogger Python CD Keylogger đây tôi đã vào thư ờ, thư mục này rồi thế thì để chạy cái tập tin này ấy, tôi sẽ demo luôn để ta quan sát tôi sẽ sử dụng câu lệnh python và tên tên của tập tin tên tập tin ở đây là đây keylogger.py keylogger.py đây khi tôi chạy như này thì máy tính đang lắng nghe bây giờ tôi thử gõ bất cứ một cái gì trên bàn phím thì ngay lập tức ta thấy là nó sinh cho ta một cái tệp tin lock, tệp tin lock này sẽ chứa toàn bộ những cái, cái chữ à, chữ cái mà ta gõ ví dụ lê thành na đây tôi cứ gõ cái gì đó shift enter bây giờ tôi enter này vẫn chưa thoát bao giờ tôi bấm phím F12 thì là thoát Đấy. thì ngay lập tức đây, đây ngay lập tức là tất cả những cái gì mà tôi gõ nó đã lưu lại đây ví dụ mật khẩu hay tài khoản hay đăng nhập vào Facebook sau đó ta gõ vào à, à, tài khoản và tao tôi gõ vào mật khẩu thì ngay lập tức nó sẽ lưu ở đây à, à hoặc là gì Zalo gõ thì là nó sẽ lưu ở đây à, nó nguy hiểm như thế nó lưu ở đây à, tại sao lại có những cái câu lệnh là như này à, bây giờ tôi bỏ câu lệnh này đi nhé để ta quan sát này tôi lưu tôi chạy lại này tôi bỏ cái câu lệnh replace kia tôi chạy lại để ta quan sát này python keylogger.py đây tôi gõ a này ta thấy là gì lúc này kìa có hai cái dấu nháy quanh cái ký tự a Đấy. b này có hai ký tự quanh của b do đó là để mà xóa xóa hai cái cái dấu nháy này đi chỉ lấy hai ký tự bên trong thì cái câu lệnh ghi bằng replace này là nó xóa hai ký tự ở đây câu lệnh thứ hai là nếu như là cái phím mà ta bấm là phím F12 thì thoát ra khỏi hệ thống nếu như cái phím là ta bấm phím Tab thì ngay lập tức là nó sẽ xuống cái dòng mới nếu bấm phím control Đấy. thì sẽ xuống dòng mới phím an đấy. cũng sẽ xuống dòng mới ôn đấy phím enter thì cũng sẽ xuống dòng mới thì cái, cái, cái hàm này là là là để mà gì để mà lấy cái ký tự nhập từ bàn phím vào và xử lý một số cái ký tự đặc biệt ví dụ phím tab phím control phím on phím enter thì cho cái đoạn thứ hai này này là tôi ghi tôi sinh ra một cái tập tin log sinh ra một cái tập tin log này Đấy. có có tên là log.tt và gì a a là append khi mở lên thì tôi cứ tiếp tục tôi thêm xuống bên dưới a ở đây bản chất của nó là gì append nghĩa là nối vào cái cái, cái dữ liệu cũ Đấy, a là append và encode encode này là để đảm bảo là những cái ký tự mà theo chuẩn Unicode có thể ghi được đây sau khi mà có những cái ký tự thì nó sẽ ghi vào cái hàm được gọi ở đây khi mà lắng nghe với khi lắng nghe cái gọi bàn phím nếu như có gọi thì nó xử lý luôn đây là xử lý ngay lập tức đấy, đấy chính là cái con keylogger bây giờ tôi tiếp tục tôi chạy một lần nữa để ta thấy nó nối tiếp tục vào à đây đã nó có bây giờ tôi mở cái file log để tôi quan sát nha tôi mở lại file log này đấy thì ngay lập tức là ngoài cái dữ liệu ở trên cũ ấy, nó sẽ nối tiếp tục vào đấy là bản chất của cái uh, sử dụng cái uh, cái a cái thuộc tính a trong uh, open log open log thế thì chả nhẽ chả nhẽ là cứ uh, mỗi lần chạy ấy, thì khi giả sử khi mang sang cóp cho cái một cái máy khác thì chả nhẽ người ta lại cứ phải là gì chạy như thế à ừ, chạy cái phải vào, vào là gì à, là rồi CMD này Đấy, rồi là chả nhẽ là sược này, CD này Python rồi CD keylogger rồi mới chạy Python gì khi lắp chấm chạy chạy nhẹ à, người dùng thì làm sao người ta biết được những cái việc này đúng không không thể biết được và chạy nhẹ khi chạy thì nó lại hiện cái màn hình này lên thì à, nhìn nó rất lộ liễu nó rất lộ đúng không nhỉ do đó là người ta sẽ sẽ sẽ thay vì cái việc chạy như thế này người ta là đổi có con à, keylogger này, này người ta đổi tên một tên ví tôi đặt vì nó trùng xuống bên dưới tôi xóa một cái tệp tìm đây keylogger lúc này tôi thêm chữ à, virus là sao? thì ở đây ta quan sát nhá viết này đấy thì à, sau khi xong ấy thì là là là nếu như nếu như à, cái file log này file log tôi lấy ví dụ nhá để ta quan sát cái việc đổi tên này, này. ở đây này file lock này tôi muốn thay thế bằng file file đi à, bây giờ tôi bỏ tính năng là file name extension ta vào view này và file name extension bây giờ tôi bỏ đi và tôi đổi này lock này thành file thì ngay lập tức không được đúng không ta thấy nó bản chất nó vẫn là file text document hay là file gì tt do đó để đổi tên được ấy, chính xác thì ta, nên tích vào cái file name extension này thì ở đây tôi sửa ấy. tôi đặt đây là file đấy thì ta thấy là ngay lập tức nó sẽ đổi tên thành pi tôi đổi đổi thành tt này tt đấy. thì ngay lập tức là sẽ đổi thành uh, à, tt lưu ý ta vào view này chọn file name extension và ta tích vào và để đảm bảo rằng là gì à, trong cái uh, máy của mình là có những cái thứ mà bị ẩn nghi ngờ ấy, thì ta nên bật cái hai hai tầm đây Đấy, nó sẽ ẩn ta bỏ cái uh, bật lên thế thì <clears throat> sau khi xong này sau khi xong nhá tôi đổi sang bây giờ tôi chạy này tôi chạy bằng cái à, câu lệnh là uh, à, python Đấy, à, có chữ vế đúc đằng sau nhá keylogger à, keylogger chấm py Đấy, tôi chạy Đấy, tôi chạy thì bây giờ là nó đang thường trú rồi đấy nó đang thường trú nó đang thường trú ở trên máy này rồi đấy cái con đấy nó đang chạy thường trú tại sao bây giờ tôi muốn biết tại sao nó đang thường trú nhá bây giờ tôi xóa tập tin này đi lốc tôi xóa đi bây giờ tôi gõ bằng bàn phím đi tôi mở Word này tôi uh, tạo ra một cái file mới này tôi gõ đây Lê Thành Nam Enter cộng và xã hội chủ nghĩa Việt Nam nào bây giờ tôi quay lại cái thư mục lúc nãy đấy thì ngay lập tức nó tự sinh ra một file log và tôi mở file log lên xem nào đây đây cái file log đây đấy. file log này là tôi đã bỏ mất cái tính năng là gì tôi đã bỏ mất cái tính năng xóa cái hai cái dấu nháy rồi bây giờ tôi à, thao tác lại nha bây giờ để dừng cái chương trình này dừng chương trình này ấy, để dừng chương trình này thì tôi phải bấm phím F12 để dừng F12 để xem bây giờ tôi đổi lại này tôi đổi lại tên nhá cái PI này yes này tôi mở cái này lên keylogger file ờ, lên và tôi uh, à lúc nãy là tôi uh, khả năng tôi chưa lưu tôi lưu lại đã key rồi uh, bằng key tôi không lưu nên là nó chạy nó vẫn chưa chưa được bây giờ tôi à, sau khi xong này tôi đổi lại này tôi kiểm tra lại một lần nữa cho nó yên tâm nào rồi khi bằng lấy key từ ờ, màn hình về và đổi thành sâu này sau đó là thay bỏ cái hai dấu nháy hai đầu này còn kiểm tra xem phím bấm là phím gì này rồi ghi vào file này rồi bây giờ tôi đổi thành đây yes nào bây giờ tôi xóa à, cái cái file lock này đi bây giờ tôi chạy lại thử tôi chạy lại thử nhé tôi chưa chạy cái phần mềm mà keylogger bây giờ tôi chạy thử demo là xem có sinh ra cái file không sinh nghĩa là phần mềm đang gì dừng rồi đang dừng Đấy. phần mềm đã dừng đúng không thế bây giờ tôi chạy này tôi lại mở cmd lên này tôi tắt cái này đi tôi vào đường dẫn là gì python vào cái thư mục là gì keylogger Đấy, bây giờ tôi chạy này python keylog r rồi tôi chạy này rồi bây giờ là nó đang chạy thường trú nó đang chạy thường trú ở trên máy đấy nó đang chạy thường trú chỉ khi nào ta bấm là gì F12 mới dừng vì trong chương trình mà ta là viết là F12 tôi demo lại nha hay là ví dụ tôi gõ là Lê Thành Nam đấy tôi gõ Lê Thành Nam sinh ra file lốc ở trong này có Lê Thành Nam rồi như vậy là chương trình này nó đang thường trú chỉ khi nào ta bấm F12 thì mới dừng hoặc là có một cái cách thứ hai cách thứ hai là ta sẽ tắt bằng tổ hợp phím can chờ ôn và Đen đấy ta vào Tag Manager ta kéo lên kéo xuống ta tìm cái Python cái chương trình Python đây thì ta có thể bấm ở đây để ta sẽ dừng Đấy. ta bấm Enter thì sẽ dừng tôi bấm Enter để ta quan sát nhé Enter này dừng chương trình và bây giờ khi tôi gõ thêm này tôi gõ đây mật khẩu là đẹp trai chẳng hạn Đấy. thì ta xem là có ghi vào đây không à, không có đúng không không có không có ghi vào đây Đấy. từ đẹp trai là không ghi Đấy. vì lúc đấy là tôi bấm phím đen Đấy. nên là nó sẽ hiện lên là phím đen ở đây đấy, như thế Đây, cũng lại một cái vấn đề nâng cao số 1 như này chả nhẽ là gì chả nhẽ là à, cứ mỗi lần là có vào người dùng thì người ta gõ vào cơ cái cái câu lệnh là python what rồi là keylogger chấm kép thích người ta gõ như này ấy, người ta gõ ấy, thì còn nói gì là cái chương trình chạy thường trú nữa đúng không thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái file bát này tôi xóa đi này Đấy. tôi sẽ tạo ra một cái file bát để chạy cái tệp tin keylogger pi watt này đây tôi mở lên để tôi quan sát này đây <coughs> tôi chạy đây đây tôi xóa cái câu lệnh này đi tôi xóa cái câu lệnh này đi vâng. tôi xóa đi này để chạy thì tôi vào gì, CD này đấy vì mặc định là gì khi ta tạo này ta ta mở CD CMD này enter này thì nó vào một cái thư mục khác thư mục mặc định là thư mục như này trong khi khác thư mục trên mà khác với thư mục tôi muốn vào cái thư mục này thì tôi mới chạy được phần mềm thì tôi phải vào gì tôi phải cd trượt enter để ra ngoài thư mục gốc sau đó là gì cd python enter rồi lại cd logger enter như vậy là mới vào được trong cái này thì tại đây tôi ờ, thực hiện là gì python quát rồi tên là gì keylog g p đấy chạy hoặc là ta có thể chạy bằng cái tập tin là à, bằng các loại gì start nháy nháy gọi là gì keylog g chấm như này ta cũng sẽ chạy đấy thì nó đã thường trú bây giờ tôi gõ thử nhé tôi gõ thử bàn phím một cái gì đó thì ta xem nó có sinh không đấy nó sinh cho ta này nó sinh cho ờ, đây tao gọi tôi gõ trên bàn phím đây này đấy tôi gõ cái gì thì tôi tại sao tôi vẫn muốn để những cái phím back uh, backpack này bởi vì là à, đây khi mà xuất hiện chỗ này ta hiểu là cái cái phím trước của nó ấy, cái ký tự trước của nó sẽ bị xóa đi Đấy. để tôi phân tích tôi uh, vẫn để lại nếu như có phím backspace tôi cứ để lại đấy chính là là là sử dụng câu lệnh uh, start nha. bây giờ tôi tắt đi bằng phím F12 enter đấy, F F12 Rồi. F12 nha bây giờ thử gõ xem là còn chạy không đấy, bây giờ mở lên xem nào rồi không còn nữa đúng không không còn nữa hoặc là tôi xóa đi đấy. bây giờ chạy thử chạy thử ở trong Word này tôi mở wallet tôi chạy thử xem thế nào đấy nó có sinh tạp không không có nghĩa là chương trình đã được dừng rồi đấy ta thấy nó nguy hiểm như thế ta thấy nó nguy hiểm đấy. thế bây giờ bây giờ làm làm cách nào làm cách nào để mà là là gắn vào một cái shortcut ngoài màn hình này để khi mà người ngoài màn hình là người dùng bấm vào cái shortcut đấy thì nó sẽ tự động nó sẽ chạy cái file của ta lưu ở ổ C Python keylogger đây ví dụ tôi sẽ gán vào cái tôi gán vào cái cốc cốc nhá tôi gán vào cái chương trình này thế bây giờ tại đây tôi copy này tôi copy cái shortcut này đây là shortcut nhá tôi copy tôi đưa vào vào đây Đấy, tôi đưa vào đây cái chuột phải paste vào đây rồi tôi mở cái uh, cái chuột phải này chọn property nhá đây ta lưu ý rằng là gì ta lưu ý là cái start in nghĩa là cái này là nó sẽ chạy ở đây chạy theo cái đường dẫn ở đây thì trong cái đường dẫn này tôi sẽ copy tôi sẽ copy đưa vào trong keylogger Đấy. ban xin lỗi à. tôi tôi tắt đi và F12 à, tôi mở lên chứ không phải chạy rồi tôi à, sẽ lấy cái đường dẫn này đâu cái đường dẫn vừa rồi tôi cóp vào đâu đây cái chuột phải này property này đây tôi cóp cái này đây nhá cóp cái này nha row này cóp trong cái mục này, này. Đây. đây chính là cái mà mà target đấy target xin lỗi không phải là start in nhá target starting nó chỉ là gì thư mục thôi tôi copy ở đây này copy cái ở trên này và ở cái phần này tôi gõ là start này đấy. nháy nháy cách nháy nháy đấy cái nháy nháy thứ hai này này thì tôi sẽ thay bằng cái đoạn mà tôi cốt copy ở đây à, tôi dán vào đây tôi, sẽ, tôi dán nhỏ tôi dán vào đây đấy tôi dán vào đây nhá Đấy. thì khi chạy cái cái cái phần mềm này nó sẽ tự động nó chạy cốc cốc đã Đấy. nó sẽ chạy cốc cốc sau đó nó mới chạy cái keylogger nó sẽ chạy cái file cốc cốc trước thế thì bây giờ mới là gì à, à, chạy chương trình này tôi chạy thử để ta quan sát này đấy nhá bây giờ tôi sẽ à, thực hiện là Python à tôi bấm luôn vào đây tôi bấm vào cái cái này rồi thì cái chương trình à, kia nó đã chạy rồi tôi bấm tôi bấm xin lỗi xin lỗi không giờ chưa chưa chưa chạy nha xin lỗi bấm vào cái file này chứ tôi bấm vào file này chứ file keylogger.bat chứ tôi bấm này thì cốc cốc nó lại chạy đúng không nhỉ thì cốc cốc lại chạy rồi và cái chương trình kia đang chạy thường trú bây giờ tôi gõ thử ở đây xem này đây nha ta thu lại để ta quan sát luôn là đây. chưa có file là gì à, log.tt nhá bây giờ tôi gõ google ngay lập tức là sinh ra file log luôn bây giờ tôi mở file log lên đấy google đấy. ta thấy là gì go đấy. đây nhá phân tích ở đây nếu như mà ta quen thì ta có thể phân tích được ở trong cái cục này tôi gõ Google là như này thì bây giờ tôi dừng đã M12 đấy là khi chạy cái file à, cái file file keybat nhá keybat còn bây giờ tôi đã dừng rồi này tôi xóa tôi thử gõ lại ở đây xem là là là gì là đã dừng chương trình chưa đây thử xem có sinh ra file log không không bây giờ tôi chạy này cốc cốc này đấy bởi vì thông thường người người dùng người ta chỉ chỉ chạy cái shortcut thôi đấy, bây giờ tôi gõ thử xem nó có sinh ra cái file ấy chứ không không hề sinh không hề sinh nhá nghĩa là gì chỉ khi nào bấm vào file keylogger này chấm bát này thì chạy cái cốc cốc nó mới chạy thường trú còn bây giờ bây giờ muốn gán vào cái cốc cốc này thì muốn gán là khi chạy cốc cốc nó sẽ chạy file keylogger thì ta để ý trong mục là gì trong mục target này target này Đấy. tôi xóa cái này đi tôi xóa cái này đi tôi copy cái này Đấy. tôi copy cái này đâu à, cái file đây tôi dán vào đây và cái phần mềm của tôi chạy là gì logger chấm bát tôi chỉ vào file log keylogger chấm bát keylogger chấm bát và tôi lưu lại lưu lại đấy ok này <clears throat> thế thì bây giờ khi mà tôi kích vào cái cốc cốc này này thì nó sẽ chạy keylogger.bat này và nó chạy file keylogger.py tôi thử nhá nó chạy đây đây đúng chưa chạy này bây giờ tôi gõ thử go, go. đấy sinh ra file lốc rồi ta thấy sinh ra file lốc đây rồi có nghĩa là gì nó đã chạy file keylogger.bat mở lên xem nào đấy ta gõ go đấy. thì ngay lập tức là nó vào đây rồi thế thì bây giờ đơn giản thôi bây giờ đơn giản thôi tôi dừng chương trình đã tôi chỉ việc gì lại cóp cái này đưa ra ngoài màn hình để lừa người dùng lừa cái người sử dụng tôi cóp tôi paste vào đây Đấy. thế thì khi nào mà người dùng bấm vào cái này, này bấm vào cái biểu tượng cốc cốc này thì ngay lập tức nó sẽ lưu lại nó sẽ lưu lại luôn nó lưu lại tôi vào Google này đấy rồi gõ đây ví dụ như thành Nam trai ví dụ thế tôi gõ này thì đấy ta thấy là vào luôn là vào luôn là vào luôn sinh luôn cái tệp này và tất cả dữ liệu lưu vào tệp này rồi đấy cái nguy hiểm của cái con keylogger là như thế tôi dừng chương trình này tôi xóa thử đi nha xóa đi này à đây là cái mà ta thao tác ta thao tác à, trên à, trên máy tính của cá nhân nhá và cái con này là tôi à, tôi à, viết là chỉ để lưu trên một cái tệp tin trên máy đó thôi buổi sau là tôi sẽ hướng dẫn ta cái cách mà ta sẽ không ghi lại tệp tin nữa mà sẽ truyền lên email của cá nhân